nhiêu tuổi dạ em 31 tuổi anh linh em ờ, làm nghề gì dạ với ờ, quê hương em là làm chuyên về nông nghiệp anh linh nhà em được uh, mấy công ở dưới em là tính hecta không ạ? ở dưới Trời em ơi. được uh, một hecta năm á dạ là ở dưới kia là mẫu rưỡi anh linh mẫu rưỡi á à dạ. mẫu, mẫu tức là khoảng uh, 15 ngàn mét vuông dạ đúng rồi anh đúng không ta dạ đúng chúc mừng em dạ anh ở đây có 200 mét mà <laughs> muốn chết luôn không mà giờ dễ làm anh linh dễ không dễ làm nào giờ... tặng anh công được không dạ được tặng ờ, cho chị nam thư công luôn trời ơi con Ê hứa nha dạ hứa nha dạ đất Thiệt tỏi tôi biết à khoan nha bây giờ mình khoan nói về như này tặng ra mình nghe bạn gái giới thiệu rồi mình tính tới cái vụ tặng tặng nè mời bạn dạ em xin chào chị nam thư chào anh quyền linh chào anh trai bên kia cùng toàn thể dạ, tất cả quý vị anh chào em dạ anh chào em dạ <laughs> em tên là ngô thị cẩm thu ạ à. năm nay em 24 tuổi À, hiện em đang là dược sĩ, sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Wow. À. Đồng Hương hả chị? Đồng Hương. <laughs> Rồi đợi xíu để qua coi ai tặng đất nè. Đất đỏ. Đất đỏ đúng không? Dạ quê hương nhỏ thì sáu chị. Rồi Đồng Hương, giờ cho tôi cho nhiêu đây? Công không? hơn công cũng được chị dạ, vậy dạ, là hả? một chút là tặng vợ là nhiều hơn rồi nha dạ. mình mai mối là người công rồi đúng không dạ méo tay có hứa có hứa nha có mai hứa mối mà. là người công hả hợp lý mai à, xuống dưới công chứng luôn trời ơi hay quá sọt quá chị là chị kích kết em rồi đó ví dạ. dụ mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai mc hai công đất là thấy ngon tươi cô gái dược sĩ bên kia cô có những ưu điểm khuyết điểm gì em có những nhược điểm là nhiều khi là trong vài trường hợp thì em hay suy nghĩ cho người khác quá nhiều dẫn đến là hay thiệt thòi về bản thân xí ừ. em khá là hạt bát à, thân thiện vui vẻ cho nên à, các cô các bác ngoài chợ thì à, chấm em là đối tượng à, cháu dâu con dâu hơi nhiều nhưng mà thấy phụ huynh thôi còn học sinh thì không thấy ai ra hết <laughs> cho nên mới ế tới giờ à <laughs> dạ với lại thì em có một cái tinh thần văn nghệ rất là khủng khiếp rồi hát cái cho nó sung ra nào hát đi dạ, anh ơi một hồi nữa à, em gặp bạn anh trai bên đó thì à, em hát à, một đoạn rap ngắn được không ạ được à, rồi khi nào kéo rào rồi dạ đúng rồi ạ nha còn bạn nam nè dạ ưu điểm của em là không có hút thuốc không có nhậu cờ bạc gì hết chị khuyết điểm của em là sợ đám đông á em có một cái ưu điểm rất tuyệt vời luôn dạ cái gì anh linh ga lăng mới gặp anh với nam thư tặng người công rồi đó nó kêu đi công chứng nữa dạ chứ là em à, không biết hát nhưng mà em có sức khỏe tốt em có thể hết đất rồi được á anh linh tự tự động hết đất luôn hả dạ rồi làm liền được mấy chục cái liền em nam thư muốn nhiêu thì mấy trăm cái đó hết ôi trời ơi một, nè hai, hai ba, ba bốn năm sáu bảy, tám chín mười. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Thôi ngưng rồi, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng, ngưng Dạ ngưng Dạ em làm tiếp thì chẳng được ạ Tao khỏe mà Đó giờ mình à, mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đó giờ em có hai mối tình chị Mối tình à, thứ nhất thì chia tay lâu còn mối tình thứ hai thì mới chia tay được gần 2 năm chị Đó hơn em tới 12 tuổi chị Trời ơi với lại à, bạn sao? gái của em thì hay nghe lời mẹ đó do lúc uh, quen em cũng có tặng quà nhiều cho bạn gái lắm ôi tặng quà hả dạ. món quà giá trị nhất mình tặng cho bạn gái là nhiêu rồi là dạ lúc đó em mua dây chuyền á chị với chiếc nhẫn luôn là khoảng 15 triệu chị toàn rồi dữ luôn ta trời ơi sợp ghê không ga lăng ghê không ga lăng mà rồi rồi chia tay xong có đòi lại dạ không em không có đòi quà chị ơi ờ à, đúng mình đàn ông là vậy chia dạ. tay không đòi quà hỏi ra xem bạn gái coi trải qua mấy mối tình rồi à. dạ em thì à, chưa có mối tình chính thức nào mà gọi là sâu đậm mà chỉ có tìm hiểu nhau thì khoảng một hai tháng ừ. mà không hợp thì à, không quen nữa à có nắm tay trai lần nào chưa em gái dạ có ạ à. có hôn lần nào chưa dạ có bây giờ nè <clears throat> anh này sốt sắng nó có công đất rồi sốt sắng lắm dạ trời ơi trời lính em với anh tự nhiên lúc này bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái thế nào dạ mẫu bạn gái em thì hiền với lại à, có công ăn chuyện làm ổn định giống như em là được rồi ừ. mét 55 đổ lên là được anh ô dễ phụ nữ là từ 55 trở lên nhiều rồi em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ơi ừ. em nhưng em... mà nghe tiếng em thì anh thấy cũng dễ thương chắc em cũng ờ, ok ạ ok em không thích điều gì phụ nữ là lăng nhăng vậy thôi chứ thôi để anh qua anh hỏi coi ô dạ. chào anh gái dễ thương dễ thương chưa? này nha xinh xắn này chắc nó gặp nó tặng hai công luôn á bây giờ em nghe anh bên đây nói em thấy sao dạ em thấy ảnh cũng khá là hiền nhưng mà có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời à, ba mẹ cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết <laughs> ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh tại vì có ba mẹ của em mới mới có em nên anh sẽ ừ. quý trọng ba mẹ của em nó nghe dạ. ba gặp mặt tặng hai công đất liền hai dạ. bác hai công hiểu không hợp lý đúng không Ê. nói hồi chắc nó tặng hết mẫu rưỡi luôn á không cái đó là ruộng còn mình làm rẫy có trồng mì nữa anh có trồng mì nữa hả dạ có mì nữa mì là nhiêu mẫu mì của em là ba mẫu lần trời, trời ơi còn nhiều không sao không nhiều sao quá tặng anh thêm mẫu mỹ <laughs> trời ơi anh, anh làm em cảm thấy anh mất mặt quá vậy anh linh mất mặt quá thấy đất sau nó rần rần con người anh lên anh có thấy em với bạn gái này có điểm gì chung không nút ruồi à Trời ơi, nút ruồi này khó kiếm lắm nha Đó giờ có ai có định kiến gì với nút ruồi của em chưa? Dạ có, có, có một hả? bạn nam mà em tìm hiểu là bạn đó nói á, nếu mà cưới em về á là em phải à, xóa cái nút ruồi này Ủa tại vì bạn đó sợ mọc lông mà nhưng mà hai mươi mấy năm trời của em không mọc thì mắc mới gì là em lấy bạn đó về nó mọc mà bạn đó lại bắt em phá khoan để hỏi bên thằng trai coi em có quan tâm gì tới một ruồi không dạ không nếu một ruồi nó có nhiều sợi lông dạ con không sao à, lên chuyện dễ thương được dễ thương được không dạ được rồi đó được được rồi bây giờ thí dụ bà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bên đàn trai bước tới dạ nói chung là mình tìm hiểu hợp nhau thì à, em bao lâu cũng được bây giờ hỏi câu nữa nè em ghét điều gì ở đàn ông em không thích à, sự vô tâm và không có tôn trọng bạn gái của mình á em có quan tâm chăm sóc phụ nữ không dạ em quan tâm mình số 1 luôn anh thấy chưa trời em lo cho bạn gái từ ly từ tí luôn á được không dạ được về có chuyện sổ đỏ cho bạn gái không dạ ờ, chuyển luôn anh Ê cưng Dạ Nãy giờ chị nói vô á nha Chứ nói dạ. chủ công đức về công chứng là thiệt nha Đừng phải nói chơi Ê, nha Mai là okay, okay, okay. Chị ờ, với lại anh lên giờ vấn là có công chứng liền Ok ok ok Mai là nghĩ quay bạn mối họ đi công chứng trước đó <laughs> Rồi Hôm nay uh, Thu đi với ai nè Dạ em có đi với ờ, hai chị họ và hai người bạn thân của em ạ à. Rồi Xin chào Trời ơi thấy không Dạ em chào MC Quyền Linh Chào chị Nam Thư Thì uh, qua thông tin của hai bạn thì em thấy anh trai bên đây thì cũng khá là dễ thương tuy là hơi nhút nhát một tí có đôi chút ngược lại với bé thu tính cách của bé thu vì bé hướng ngoại bé năng động thì em nghĩ là nó cũng sẽ có sự bù trừ qua lại thì nếu mà hai bạn mà cho nhau cơ hội để mình hẹn gặp nhau tìm hiểu sâu chương trình này thì em nghĩ là nó sẽ khá tốt nhưng mà em thấy anh dễ thương không dạ em thấy bạn trai đó hiền rất là dễ thương theo em bấm nút không dạ bấm nút đi thu <laughs> cảm ơn em em trai đi với ai dạ em đi với chị dâu em anh em là chị dâu của tiến à, chị thấy bạn này được đó tiến <laughs> còn em phần thư á, thu á thì em khỏi phải lo đi chị là chị dâu của tiến nè về làm dâu thì rất là ok luôn mẹ chồng chị là dễ số 1 luôn dạ cảm ơn chị ạ cảm ơn em rồi như vậy là hai bên cũng à, có ý kiến khá tốt nha dạ. bây giờ hai đứa à, gặp mặt cái coi mở rào Rồi, bắt đầu đi em Chào Xin chào anh món quà tặng cho em Dạ, em cũng có món quà tặng cho Khoan khoan khoan cái này Cái này em có tặng cho chị à, Nam Thư với lại anh Quyền Linh Anh Linh, ngày gì anh Linh. trời dạ, Tốt dạ, quá bạn Ôi cảm ơn Linh Trời ơi, anh Linh ơi Dạ, cái này à, em tặng cho anh Linh Dạ, trong đây là bộ tượng à, tứ không nó có ý nghĩa là mình không nghe không thấy không nhìn với lại không làm những cái điều mà trái quấy trong cuộc sống á em mong mọi người thì tâm luôn an yên trong cuộc sống á sô này hay, Rồi, quá. hay quá dễ thương quá cảm ơn em nhiều nha này để cất vô công đất kia dạ anh thấy xem sao ạ à? anh thấy em xinh dễ thương dạ anh có mấy người anh ha nhà anh thì có hai anh em anh là nhỏ còn anh trai anh nữa em thì cũng có một anh em là út hôm nay mình gặp cũng như là cái duyên rồi anh hy vọng là dạ mình sẽ bấm nút với nhau Trời cho nhau cơ hội chưa gì vậy chưa gì Ủa giao à, quên nữa hồi nãy em có nói là sẽ tặng anh một bài rap ngắn 2 giờ em còn chưa ngủ Tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ Chẳng mấy người em phủ ngày ngủ đêm bay Nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người đang trên mây ờ, Tóc anh là suối, mắt anh là hồ Nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ Chẳng phải là sân diệu em cũng biết làm thơ Vì giờ trong đầu em đang thương với nhớ Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài Chỉ mong một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai Chuyện em nói đâu phải ngày một ngày hai Nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn Chỉ để anh remix là anh sẽ lên luôn Từ ngày gặp anh em lại thấy bay bổng lộn chẳng còn thấy chật trội, chẳng còn dập khuôn lại đem nói nhỏ anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ mặt thì ngáo ngáo điệu cười thì ngơ ngơ suốt là nói lên tiếng vớ vẩn cũng để em đem về nhà ôm mơ chuyện trò với anh cả đêm đến sáng chẳng cần một giọt cà phê không cần không cỏ không men không rượu nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê anh có yêu bản thân mình không nếu có làm tình địch với em nhé nhà anh có bán rượu không mà sao nói chuyện với anh em say quá dừng lại nhanh cười thêm cái nữa làm tim đức phanh nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển vào vào tim em Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại Vậy thì đến đây với em đi chứ sao cứ còn hoài tìm ai Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài Nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại Em xin hết ạ à. <laughs> Rồi Cái điệu này là em nghĩ không những một công đất mà mấy mẫu đất là đi hết sạch Không, không dài Xuất sắc cho bạn Xuất nữ sắc Em trai cảm nhận thế nào em trai? ngoài sức tưởng tượng của em cho mấy công đất chắc uh, phải cả mẫu luôn quá ê ê dạ anh hỏi bây giờ em gặp ai cũng cho đất nhưng mà đất là ai đứng tên vậy dạ em đứng tên thiệt không dạ ừ, tại vì hồi đó em có làm em mua thêm mớ nên em đứng tên trời ơi đứng tên Hồn chắc quá. anh rồi em có một mét năm à không không sao à. em dễ thương mà <laughs> dạ, dễ thương nhưng mà hai đứa mình hả? là vậy là vừa rồi sinh con ra vừa trời em phải chuẩn bị cho đám cưới rồi tinh thần với lại uh, vốn liếng cho đám cưới rồi có hết luôn rồi hả dạ bạn gái ok là chỉ về cưới thôi trời ơi rồi em nghĩ sao về chuyện làm dâu hả bé thu Dạ, em thì dễ lắm chị tại vì à, em khá là được lòng những người lớn tuổi á ừ cho nên là chị làm dâu với em thì em nghĩ là khá là dễ với lại nhà em thì không có làm dâu chị ơi mẹ em thì phụ chị em bán suốt ngày à nên à, mình cưới nhau coi như là ở à, không có làm dâu à, nói chung là đây rất là thuận lợi đó bây giờ mình chốt lại đi mình nói gì đó nè mình nói đây trước khi mà mình quyết định tới cái ghế bấm nút nè rồi nếu mà cả thế giới này quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới đi yêu em thấy chưa anh linh nói câu tôi muốn xỉu luôn ơi vậy là quá dữ luôn rồi đó mình sẽ để tay vào nút bấm chúng ta hãy trung thực với cảm xúc của mình nếu mình cảm thấy người đó làm cho mình thật sự rung động đó là một nửa của mình thì các bạn hãy bấm nút còn không không sao cả đừng tự lừa dối con tim của mình suy nghĩ cho thật kỹ đừng có mờ mắt gì đất nha nói gì nói tình yêu phải là từ trái tim tình yêu không phải vì tủ thuốc nha dạ phải suy nghĩ thật kỹ bây giờ mình có thể nói vui nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động hay không ừ. nào chuẩn bị ba hai một hết thời gian chúc mừng